<laughs> Hôm nay tôi dắt anh đi về quê tôi chơi nha Sóc Trăng á Yo để tôi dắt anh đi về quê tôi à, cánh cò bát ngát à, ruộng đồng thì bao vui à, có mấy con cá rô đang được nuôi trong ao tôi hấp nước mắm gừng xong rồi ta nhậu tàu láo chơi tôi là dân chân đất miền tây ở sóc trăng nơi mà có bánh cống nè muốn ngon phải bóc ăn nơi mà có con dơi xây cánh một mét Ê nè anh Bảy cầm cái ly làm gì lâu Tôi thấy anh cắm đầu mà anh nói có gì đâu Nhậu thì nhậu chứ đừng có xỉn nha Nên nhớ một câu nếu mà anh là có lầy Là tôi kêu anh hít xì dầu tỉnh rượu Rồi ta đi bắt cá ở Vĩnh Châu Về nhà để tôi kêu cái con vợ làm cái lẩu với dưa cà Kiếm mơ gao đồng người ta ngủ thêm giường ba Xong ta làm tăng cây trái miệt vườn ở bụng tôi mập nè và không thể hao gầy còn nói về biển thì quá là tôm cá nhiều tới sau này ông cứ ngủ thêm có mấy đứa nhỏ đó mà về rồi ta hỏi làm sao mày mới ăn bánh trong ngày hôm qua giờ đi ăn gỏi già rồi ta kể cho nôm na biết là mấy ông cũng đã từng đi buôn ba nhưng làm sao mà được vui như quê tôi và hôm nay tôi dắt ông đi làm phủ kể sách mỹ tú là một đi về quê má tôi nghe vậy ở đó có vườn sòi nhắc mới nhớ anh bảy còn sỉnh không à cũng bình thường rồi ngủ ông nhậu tiếp ta nói trời ơi bình thường thôi người ở đây thì thật thà Có người giàu, người nghèo thì vất vả Họ cũng đang sống và kiếm tiền là tất cả Thế nhưng mà lòng mến khách thì ai cũng có welcome to shop survive uh.